đây là mấy anh em FA hai cái lều của mình à, hết đèn nên phải tắt đây là vi vi mặt lờ còn đây là chiếc dây phẩm quay ở đây đây là chiến tiếp phẩm thấy không đây chiến lợi phẩm của lượt thả luôn đấy hơn cái gì cá Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để

Vâng, đây là chiến lợi phẩm của anh em à, buổi chiều tối đây. Sau cái đời nồi lẩu thì anh em cũng à, kiếm được một mớ khá khá cá gì đó không biết mà nói chung là đây không có nhiều đâu chắc cũng khoảng độ à, trăm con này cá này phải ốp đá chứ không để ngày mai chắc luôn hết cảm nhận sao bi đà lạt với uh, dầu tiếng sao bi không, không, không, toàn cá không đúng không đây là dầu tiếng hồ dầu tiếng đến kia là đỉnh núi bà đen đấy rất là đông hôm nay thì nước nước ngập quá đà nên ờ, vào khu vườn chuối thì phải mất phí 30 ngàn một người ba người 60 ngàn à tính ra thì 90 ngàn mà năm nỉ lắm thì xuống còn 60 đây rất là đông quá đâu anh em này đồ ăn đầy luôn mà cũng phải đi thả lưới kiếm cá cho ngày mai đây đấy như thầy thầy thầy râu thầy râu chỉ nói thì có làm thì mới có ăn đấy không làm mà muốn ăn thì có ăn đầu đầu gì đó thấy anh cầm cá đây chỉ cần thả trong đi làm một tàu là có rồi đây là thường á không biết thanh lưới nữa đây là chiến lợi phẩm của anh em thả lưới Đeo cái đó lên tre đi Bi Đeo cái bịch cá kia lên tre đi Đây đơn giản nữa từng này mới từng này thôi đó Chiến lợi phẩm của anh em Ở Hồ Giao Tiếng quá thì là lạnh nhiều quá ông phải à. chui vào trong lều lấy cái chai đây là hai thanh niên uống trà được bao nhiêu mày đặt coi ồ ờ, quá qua mê tỉnh rồi á bốn giờ đi ngủ mà giờ này chưa chịu dậy này 6 6 giờ đủ mất. Như cái đồ. Lần sau ông dành đi này nhá. Đi chơi mà ngủ ai chơi. đi chơi xong anh ngủ anh chơi. bên kia vừa có túi ngủ vừa có tấm cách nhiệt thì không qua ngủ hai thằng tranh nhau ngủ làm gì gọi đực đúng không mua can ông qua mà mua can 20 lít là ok rồi đây là sản phẩm tối qua ngủ quên còn để lại mình tiếp tục đi thăm cá hôm qua thả lưới hôm nay tiếp tục đi đây là hồ dầu tiếng để đi phân đang này sâu sâu nè sao phải đâu sâu lắm đâu này anh thấy nhiều mà này anh phân lại anh thấy nhiều mà đang à, quay mà đây dân sư phụ lên hồ dầu tiếng bắt cá hai tay cộng với cái lưới xa xa là núi bà đen hôm nay mờ quá không thấy gì hết nếu một ngày nắng đẹp thì sẽ không thấy núi bà đen ơi Ồ, lưới đẹp, lấy ra khỏi cây đi em đẹp trai khoai tô thế mà mình thì cổ đá dễ hiểu thế nào xài như anh mày đi đúng không dân quê trông như rách lưới kìa em trời ơi lưới nó quăn một cái gốc cây kìa anh mà chú lần này chứ anh dẹp mẹ không dò từ từ phân đi ờ. người ta phân cho rồi còn lớn tí phân lưới ấy. Hai, mình lại quay lại với bàn bi Kinh nghiệm phân lưới từ qua tới giờ thì đã rất là ok Bắt này giờ cũng được tầm hơn ký cá rồi ô con cá to con này phải uh, à, 0.25 lạng còn điêu rồi con này cuồng cuồng ghê này em để sai hướng em lấy em lấy sai hướng thì nó về đó thì nó mạnh nó mạnh nó mạnh nó quắn cái lưới á không phải cứ đến lấy là đầu xuôi đuôi lọt lúc mình phải biết ờ, đầu lọt thì đuôi xuôi một thanh niên đi học toàn là tiền đi trước này là đồng tiền khôn đây này bắt đầu lên lên lên <laughs> giảng đạo lý đấy điện tử của anh Rose <laughs> không phải cái gì cứ đầu chua đuôi lọt nha mọi người điển hình là con cá này này rút rút rút rút rút đó giờ thì đúng là đầu chua đuôi lọt này Nhân lúc này mà đầu đầu chua cái là rách mẹ luôn tấm lưới <laughs> Ok đó Còn gì bằng rất là hả thiệt tình rêu ở dưới leo vào dưới gốc đó đây cá đây mọi người thấy không một con ký rưỡi đây cả ký rưỡi đây thanh niên đây bắt cá hai tay còn dùng thêm tay lưới đây ô oh. em ừ ký rưỡi một con đấy mọi người ok

dọn sạch sẽ chiến trường